Đại dương xanh cùng hải âu bay Đưa con đi khắp đất trời này Chỉ cần cha bên cạnh con thôi Bao sông cùng kể thôi Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi Cho tim con rung đồng bối rối Trời xanh với mây ngàn keo tơi Yêu mất thôi người ơi Nụ cười cha như nắng xuân Im đêm mang theo hơi ấm âu sầu trong con xóa đi chỉ mang những nụ cười ngây ngô đáng yêu này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có cha con thôi nụ cười cha như nắng xuân êm đềm mang theo hơi ấm âu sầu trong con xóa đi chỉ mang những nụ cười ngây ngô đáng yêu Lạy Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con dừng lại một chút thôi. Nụ cười cha như nắng xuân yên đềm mang theo hơi ấm âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Lạy Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con dừng lại một chút thôi để đám đuối bầu trời có cha con thôi